Bằng cách này hay cách khác, dù hội phụ nữ không đẩy mạnh thành phong trào hay phát triển thành mô hình, thì từng gia đình hội viên phụ nữ vẫn có những cách tham gia bảo vệ môi trường thực sự hiệu quả. Tại phường 14 quận Bình Thạnh, những gia đình có 2-3 thùng rác và thực hiện phân loại rác tại nhà không còn là chuyện hiếm nữa. Từ phong trào hình thành nên thói quen, đến nay đa phần các hộ gia đình tại phường 14 đều có thùng phân loại rác tại nhà Để các chị em hiểu hơn về lợi ích của việc phân loại rác, Hội Phụ Nữ Phường đã tổ chức những buổi hướng dẫn, tập huấn, tổ trưởng hưng, hội viên làm theo và nhà nhà hưởng ứng. Mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh thải khoảng 7.500 tấn rác thải sinh hoạt. Nếu phân loại rác tại nguồn thành công, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tái sử dụng khoảng 70% rác thải sinh hoạt để tái sinh năng lượng và sản xuất phân compost, phân vi sinh, giúp giảm đáng kể ô nhiễm do mùi và nước dỉ rác từ các bãi trôn lấp. lên những cái vỏ chai hay những cái giấy mà không xài nữa hay là những cái bịch ni lông mình có thể là mình à, để riêng ra rồi à, có thể mình à, chỉ cho các con cháu ở nhà nó làm kế hoạch nhỏ Thiết nghĩ việc thực hiện mô hình thu gom và xử lý rác thải tại hộ gia đình sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần tạo nên một môi trường sống lành mạnh và sạch đẹp.